Thật hạnh phúc khi được ngắm gia đình mình chơi đùa như thế này Mà không phải lo lắng về sức khỏe và an toàn của họ Tôi cảm thấy thật yên tâm Cả nhà mình lúc nào cũng được bảo vệ khỏi vi trùng gây bệnh Vì tôi đã có Life Boy Đúng vậy, Life Boy hoàn toàn mới Với chất diệt trùng được kiểm nghiệm tại viện Pasteur Bảo vệ hiệu quả khỏi vi trùng trên da Với hương thơm thật dễ chịu lưu lại lâu hơn Cả nhà ai cũng thích ừ, Mọi người đâu hết rồi à? Life Boy mới Phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình